nhà mẫu số 2 phòng khách thiết kế bàn ăn cây xanh nội thất thông minh phòng khách vào tới khu vực bếp có khu vực giếng trời giếng trời và toilet đây là một phòng ngủ phòng ngủ phía sau là có sàn nước mình có thể làm xong ờ, phơi đồ hoặc là phòng giặt ngoài này Ủa, chiếc cái mẫu rất là đẹp diện tích vừa phải mà đầy đủ mình lên tầng 1 là một phòng ngủ có view ban công rất là thoáng có khách đang vào nhà luôn toilet mẹ đâu đây khu vực sinh hoạt chung tối ngồi chơi trò chuyện khu vực này đây là một phòng ngủ nhỏ phòng nào mình cũng có view cửa sổ hết à, bên ngoài đang xây rất là nhiều à. cũng là cho con trên lầu thì hai phòng ngủ nhà một trệt một lầu hai nhà vệ sinh giếng trời thiết kế trong nhà tạo độ thông thoáng và ánh sáng rất là đầy đủ ok mình xuống lại nha đây là sử dụng ánh sáng thông minh lumi đây view khu vực phòng khách rất là đẹp cái này xuống à, mình có hai người mẫu luôn nó diện tích vừa phải luôn nhưng mà được thiết kế rất là tỉ mỉ cảm giác là rộng rất là thoáng